bằng lòng đi em về với quê anh một dòng sông xanh một cù lao xanh một vườn cây xanh hoa trái đưa hương thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa cầu tre dấu người dân chỉ có tâm lòng có chia xuân ba lá để yêu em à người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó trời đâu dạ. dễ thương hiền lành <laughs> quá vậy không biết nữa rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không em không thích ở người phụ nữ không dạ thì à, người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi công việc của bạn ấy thì à, có cũng được không có cũng được em sẽ đảm bảo em lo được nuôi nổi không mày dám nói chắc cú vậy dạ thì em trong sức lực của em em sẽ lo tất cả trong sức lực em mà lo dạ. được hết dạ mời em gái giới thiệu đi em dạ em chào chị Cát Tường cho anh Quyền Linh bạn nam bên kia và toàn thể khán giả Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi mời bạn trai. Dạ và lời đầu tiên cho phép à, em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi chào Chị em. Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và là chào trân trọng nhất. Rồi ngồi xuống đi em. Dạ em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi Dự 26 tuổi Dạ làm Quê em Dự? À, người miền Trung Trung dạ. là đâu? Ừ, Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng thế giới nhà à. à điểm mạnh, ừ. điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt Nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói Còn điểm yếu của em thì <laughs> tánh tình hay quên hay quên hay, hay suy nghĩ à, về vấn đề nào đó mà mình à, căng thẳng rồi rất là nản à. lòng mời bạn gái điểm mạnh điểm yếu của em là, là gì? gì dạ ưu điểm của tụi em là nhiệt tình vui vẻ và hòa đồng với mọi người ừ. còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta à, mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không dạ. về tình trường thì sao dạ em chưa có mối tình nào hết chưa có mối tình nào hết dạ ừ. thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó nhỏ tuổi hơn em không thích em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi không có mối tình nào hết còn giữ mấy mối tình dạ em đã trải qua hai mối tình hai dạ, mối tình rồi dạ mối tình à, à mới tình... đây nhất là mối tình gì dạ mối mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm tại sao chia tay vậy dạ thì cũng quá tình đó hồi đó thì em cũng còn à, nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn nên trong khi học xong bước ra đường à, làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình khi mà làm tài xế thì dự làm gì dạ em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại à, răng rồi làm gì ngoài. nữa trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố hát kèo kéo dạ hả? cũng từng à, làm mc trong à, cái chương trình trời dễ thương quá dạ. tối về đi hát kèo kéo một dạ. mình bạn có ai dạ không? một mình em một à, cái lô một chiếc xe và một giỏ kẹo à. <laughs> dạ thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào dạ cho cuộc đời vui thì không em, gửi bài hát này cũng là tấm chân tình thì dạ, em xin phép phát bài ngẫu hứng lý qua cầu rồi mời em bằng lòng đi em về với quê anh một dòng sông xanh một cù lao xanh một vườn cây xanh hoa trái đưa hương thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa cầu tre dấu khó đưa sông bằng lòng theo anh xưa mãi đánh nghèo về quê người dân chỉ có tâm lòng có chia xuân ba lá để yêu em rồi bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào dạ bạn uh, chân thật và cố gắng tìm uh, cho mình công việc để sống ừ. ừ. em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào dạ em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu tóc phải cắt cao ngắn gọn gàng không dùng tóc da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá không rượu bia không rượu bia dạ em trai có dạ. rượu bia không em <laughs> dạ thì lâu lâu cũng có xã giao đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu và ừ. cỡ nhiều nhất thì cỡ năm lon bia là xỉn <laughs> rồi dạ. dạ giống như xã giao thì vẫn được chị không hút thuốc Vậy dạ, em không có chịu đừng mua thuốc lá đâu Con hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc dạ. Rồi, tốt quá dạ. Mình dạ. muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết à, kính trên nhường dưới Biết à, lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi Em thấy ừ. là hạnh phúc lắm rồi Bao dạ. nhiêu đó thôi đúng không? Dạ, chứ không, không mong gì hơn dạ. Để anh qua anh xem đàn gái thế nào nha Dạ, dạ Ây, dạ, Chào cô gái, dễ thương <laughs> Em cảm à, ơn Anh thấy em cũng hiền đó Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, ba bốn năm Dữ vậy hả? tại vì em cũng muốn ổn định cái ờ, tài chính của mình hơn à. chờ nổi không dự <laughs> dạ có thể sớm hơn cũng, ờ, được sớm mà ba năm thì cũng cố gắng chờ đợi nhưng mà tới đó mà hai người Đẹp, yêu với nhau mà muốn thì à, chắc được Ừ. về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình em sáng đi lái xe bảo... chiều tối còn làm thêm nhiều việc lái thêm nữa tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống anh nghĩ là được đó rút ngắn thời gian nha dạ rồi nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được nhưng mà thì, tại vì là chỉ có mẹ già thôi Nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng Nên à, có thể làm dâu cũng được à, Người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó Trời đâu dạ. dễ thương hiền lành quá vậy không biết nữa Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì à, người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng chứ em biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì à, có cũng được không có cũng được em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua Hôm hai nay bạn à, mình ha. sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha dự đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em dạ à rồi chào cô chào em gái chào, dạ, chào, cô À, xin chào uh, à, MC à, Cát Tường Nguyễn Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để à, thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dạ. dâu tương lai gì được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương à, hiền nếu mà ừ, thật sự mà được à, đến à, với dự thì hai đứa cũng rất là hiền dự hiền lắm mà dự rất rất là thật thà dạ con thấy chị dâu tương lai sao con dạ con thấy chị cũng được cũng xứng với anh hai con theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ rồi rồi cảm ơn gia đình nha Bạn đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ Xin Gia chào ờ, MC Quyền Linh và Cát Tường Dạ Chào toàn thể ờ, quý khán giả trong khán phòng Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi mình ờ, nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo ờ, gương mặt thì cũng có hậu ờ, hiền thì nói chung thì cũng được nếu mà bên đàn trai bước tới bên đàn gái có chịu không cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con rồi con chịu là mình chịu ha ok rồi cảm ơn gia đình rồi thôi bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha kéo rào anh xin tặng em hoa dạ, và cảm ơn. anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm thì anh xin gửi cho em một vài câu hát uh, dạ. để tỏ tình với em và bài hát làm vợ anh nhé mong dạ. anh nhận cho dạ em cảm ơn làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên oh. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi à, ờ, bạn Em thấy anh thế nào? Em thấy anh uh, thật thà Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh Ồ, ờ, ừ, về cái thời gian mà mình uh, tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa Thì công việc sắp xếp của em, à, của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật Thì uh, em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh à <laughs> nếu mà có cơ hội thì sau này à, anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em rung lắm hả em <laughs> dạ rung sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy hít thở sâu vào thôi thì... À, bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi thấy bạn trai rung lắm rồi đó dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ em sẽ hát một đoạn khá là dở <laughs> từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đang rơi rồi từ lần đầu tiên mà hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai các anh cười câu môi các anh lặng lẽ ngồi người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây đôi không ngờ ngồi kia nào có khao khăn qua về nhà anh nhé có em chờ yeah. Dạ anh hỏi nè khi mà hai đứa về với nhau rồi có con hay không rồi tiền phòng trọ nè tiền điện tiền nước tiền đủ thứ tiền hết nè vậy thì em làm đi lái xe sao đủ rồi làm gì nữa dạ không nhà cửa em bình dương này nọ đã à. đầy đủ hết mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết không thiếu một cái gì ừ. hết nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái ờ, sự nghiệp vững mạnh thôi chứ còn à, kinh tế mà lo nang chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không dạ có đó ví dụ như thế <laughs> dạ. không bây giờ bạn nam bước tới đi bạn nữ là chưa có một mối tình nào chưa nắm tay bao giờ à, em hãy thử để cho bạn bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không trên phải được phép nắm tay em nhé dạ được à, nếu có cơ hội thì em xin xin em cho anh cơ hội để mà anh à, gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất dạ dạ xíu nữa là em sẽ trở lại rồi một chàng trai rất là chân thành có vẫn có sự rụt rè một cô gái cũng khá là kính tiếng khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó hãy nhắm mắt lại và quyết định một hai ba thời gian. hết thời gian chúc mừng nắm tay đi gì hả cặp này à, tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy rất là hợp lý luôn đó cảm giác thế nào hả dự dạ cảm giác là vui và vui hạnh vui hả dạ em nói gì với uh, gia đình à, của Phượng đi Dạ con xin chào hai bác và xin phép với hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng Mong hai bác cho con cơ hội Đó hai bác gật đầu rồi Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé <laughs> Dạ xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một à, nụ hôn đầu tiên của bạn <laughs> Em đồng ý không? Dạ được <laughs> à, dễ thương lắm chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn yêu nhau nhiều hơn